Yêu mẹ Giờ thì muộn rồi Mà cái xử cái thằng táo này Hẹn bảo tập trung bên bãi Để còn chuẩn bị để chỉnh sớ Đây đi khảo sớm tận đây Không còn người còn, còn lớp nở gì đâu có anh này mà cưỡi về chầu thì yên tâm Các bác ạ Đấy Anh này là cứ thoải mái chơi cái đồ này nữa Đấy Vì cái đồ này là nó không liên quan đến cái anh này <laughs> Bác các bác biết vì sao Vì anh này không bị thổi lồng độ đâu Đấy Đặc biệt anh này em cưỡi về trên chầu Chầu anh Hoàng nhá Thoải mái Không thằng nào nó dám thổi lồng độ em cả Còn nâu mới thổi được em nhé đây rồi em vừa tít được chai rượu mới gọi là ờ, cái bánh trưng rồi ôi đi vào thu sớ cái nhà dân nó cúng thế là mình nhúp luôn thó luôn các bạn về tí nữa nè, trong khi là chờ đợi cái thằng táo thì bây giờ là mình cứ ngồi đây mình đem ra mình tòm tem tí đấy đi xong rồi là nát nữa nó đến thì mình đi cưỡi em này về <laughs> các bác thấy hợp lý không thôi xin phép các bạn ui ui ui cái con này mình từ từ xem gì đấy các bác thấy uh, cá vàng cá vàng à, đây đây đây <laughs> cá chép vàng cá chép vàng om dưa trong khi chờ đợi thằng táo này <laughs> ừ, trời Xem Cái rượu quê của bọn Trần Gian này Nó có bằng cái tiên tiểu của bọn em Ở trên thiên đình không Các bạn ạ Cái hàng của bọn Trần Gian này Nó cũng êm đấy Em vừa nhấm thử một tí rồi Hồng cầu nó có vẻ cũng nhảy nhót lắm Ui! À. Ai ơi mà Cho em ăn xem bà hoặc sư thử đi xem em không uống đi về tí nữa rồi cõng anh lên trình anh hoàng nhá đây, làm tí đi thôi thế thôi đây để tập thần là táo tí nó lên xem là nó có thích không thì thôi tình hình là bây giờ là em phải ngóng xem là cái cái thằng táo nó nó còn lạc vàng ở đâu nữa đấy mà giờ thì cũng phải sớm sửa gì nữa đâu hẹn nhau tập trung tại bến bãi này rồi đấy các bạn ạ em nói chuyện với các bạn suốt từ nãy đến giờ mà cái thằng táo này không hiểu nó đi đường nào hẹn nhau rồi và tập trung tại bến bãi này chớ thì em thu được một món này rồi mà hẹn nhau bảo đây để con chuyển đi này còn phi lên trên thiên đình còn, còn, còn trình anh hoàng sớ má thu đây rồi dân tình người ta cúng đầy đủ đây rồi tất ở trong này rồi các bác ạ à. hẹn nó bảo nó ở đây tập trung địa điểm này mà giờ không biết là còn ta té đâu hay được này ghé vào nhà lão lúc lúa được em nào trần gian ngon ngon thì quyền bố đừng về thiên đình nên các bác nhỉ nhưng mà thôi thì để tí nữa em còn tên telephone cho nó xem là nó đang ở vùng nào nhỉ? chứ bà hẹn nhau 3 giờ mà 15 giờ rồi mà chả thêm xuất hiện thế này chết chết tiền các bạn Hả? các bạn đợi em tí nhé à mà được hay là nó dính bố covid rồi các bác nhỉ thế nghe bảo là đợt này dân tình ở việt nam này covid cô vèo nhiều lắm đấy vừa rồi đây này đấy sang này chuẩn bị là là đâu đâu nghe nói là hải dương ở à, tỉnh hải dương đấy vừa rồi là, là em không về thu sớ ở cái khu vực dưới đấy nên là nghe nói là bảo dưới đấy mặc bao nhiêu cả đấy ghê lắm đấy em ở à, cái phú thọ này thì em thu được một món sớ đây rồi thì em lên em báo cáo tình hình của anh Hoàng để anh xem là là cái tình hình Covid cô vèo anh xử lý ra làm sao các bạn nhé các bạn đợi em bây giờ em phải telephone cho cái thằng táo xem là nó đâu à mà giờ suốt từ nãy giờ em quên em chưa giới thiệu các bạn chắc là nói thế thì các bạn cũng biết em là ai rồi nhỉ <laughs> em là công em công <laughs> em có bánh trưng lúc nào đói nè thôi bây giờ để em telephone nó xem nó ở đâu các bạn nhé alo Tư Tao à Danh công mày đây chứ còn ai nữa mà Thế mày đang ừ, ừ, ừ, phiêu bạt ở đâu mà mà hẹn nhau bảo đi còn về trình sớ nên anh Hoàng muộn rồi. Ừ. Sắp tối ngày 23 rồi còn gì nữa nhanh về trình sớm cả muộn giờ này. Anh chạy chết. Mày cứ lang thang vớ vẩn đấy rồi anh cắt chức ấy ừ tập trung về địa chỉ nhá vứt cái bến này hẹn nhau ấy ừ, ừ, ừ. đấy các bác ạ em vừa telephone cho cái thằng táo nó bảo nó còn đang bị thằng thông đối bắt Hả? chẳng lội rổ rượu thôi mà nó ngốc lắm cái thằng này ngốc lắm cá không chịu cưỡi lại cứ thích bị dream cơ Trời Nó lại còn thích đua đòi theo thời đại 4.0 The Rim The Rim gì, gì Nốc cái này vào nó sẽ bắt cho là đúng Đúng không các bác, Như khôn mình như em này Cưỡi cái em này đi Thằng nào nó đo được nồng độ mình Đúng không Đấy Thôi bây giờ thì thôi Chắc là nó đang nước khướt Nó cũng về gần đến đây rồi Đến lát nữa để xem là nó đi thu thập cái tình hình dịch bệnh Rồi tình hình là là, là sớ má của nó như thế nào em thì em thu được khá nhiều khá nhiều sớ đấy những cái sớ là vớ vẩn em chỉ thu những cái sớ của những cái hộ nào những cái gia đình nào mà nó còn gặp nhiều cái khó khăn nó còn gặp nhiều những cái vướng mắc nó còn gặp nhiều những cái khổ cực đấy thì em thu về em sẽ chỉnh lên cho anh hoàng anh hoàng anh xem xét thế rồi anh sẽ ban cho những cái phước lành anh sẽ ban cho thì kiếm được nhiều tiền nhiều của cao cửa rộng Nhà lầu xe hơi Anh nào thích mà bí Telephone riêng cho em nhé Có cái tí phong bì Em khắc làm sớ cho Em chỉnh lên cho anh Hoàng ừ, Anh Hoàng anh cấp cho đôi tị thì Hả? Hồ mà tiêu Tết các bạn nhé Bây giờ em ngồi đây Em ngóng xem là cái thằng táo kia là nó, nó, nó, nó, nó còn đang ở đây đâu các bác nhé ừ, Các bác cứ thế đợi em tí nhé Đây các bác ơi khả năng là em cũng thám thính thấy là có tiếng super rim của nó đang xuất hiện đây rồi đấy <laughs> cái thằng táo này nó xuất hiện thằng này chắc ngất ngưởng rồi <laughs> không ăn thua nữa rồi các bạn úi già úi già tí sư nhà anh tôi bảo anh hẹn 3 giờ rồi 15 giờ rồi mới đến là nào ôi anh công thằng cu tông nó vừa bắt em rồi đi đi đứng làm sao sao lại để cho nó, nó, nó, nó, bắt nó mày đi cái cái cái cái cái, cái, cái thủy quái như tao này thì Hả? ai nó bắt mày nhưng năm nay bọn trẻ con dưới nó mốt đi đời đi bốc đầu em đi thử xem nào thế mày còn đua đòi mày mày đi bốc đầu thì nó phạt em nồng độ cồn mấy nghìn đô rồi đây này tao còn đeo cả chai rượu trần đấy tao buồn mày có làm gì đâu giờ em xin bánh trưng cái bánh tràn gan ngon thế ở đấy cho mày chẳng là cục luôn mà chú ấy em làm gì hẹn nhau rồi bảo tập trung ở phi trường để còn còn còn đi lên chỉnh sớ cho anh Hoàng bảo 15 giờ 3 giờ không thèm đến và vâng vâng đã bảo không phải tại em rồi tại cái thằng cu thông ngoài kia kìa nó thổi thì nó bắt em nồng độ cồn thế mày chú không uống rượu mà thì ải nó thổi chú ải nó bắt chú đấy nhất chả ừ, nhé người ta cúng lại để đấy toàn rượu tây thôi mình là người của thiên đình thì mình phải làm cái gì nó phải nghiêm túc đấy mà cái tình hình là dịch bệnh năm nay đấy bây giờ là, là, là anh là anh còn chưa biết là phải về báo cáo lại thế nào với với với, với anh Hoàng cho nó nó nó nó hợp tình hợp lý vì cả một cái năm 2020 ấy, vừa qua là hết thiên tai lũ lụt rồi lại dịch bệnh covid người dân thì khổ cực chịu nhiều vất vả buôn bán làm ăn đều thua lỗ cái gì cũng bị tụt giá mất giá đấy đến đến bây giờ đến cuối năm hết tết đến rồi đấy. năm hết tết đến rồi mà lại tiếp tục dịch bệnh Covid Nghĩ mà thấy thương bà con dân tình Nghĩ mà thấy khổ Nhưng thôi Anh có cái ý này Anh em chúng ta sẽ tự viết một cái sớ Đấy, lên trình với anh Hoàng Rồi bảo anh Sẽ ban cho Trần Gian Xua tàn hết cái bệnh dịch Chứ tình hình bệnh dịch thế này thì Chết tiền Đúng rồi Thế cũng được Anh Công ạ Anh em mình phải biết sớ để cho bà con bớt khổ đi Chứ em thấy này bà con làm ăn này Nền kinh tế đi xuống lắm anh Công ạ này Mà chú cũng bớt cái, cái, cái khoản cứ là cả quán xá gì nọ kia đi nhá Mấy cái con Dream này, này, này, này chú lấy ở đâu ra đấy? Quả cuống 난공이죠 매형 넌또 và và cứ cá này rồi không đi gì còn cứ đòi đua đòi mấy thằng trần gian anh đấy em theo đuổi mốt rồi vì thời đại năm chấm không đến nơi rồi cứ đi cả được hay là mình già khả năng cũng sắp hết gọi là khóa bảo anh lối thời rồi dâu tốt thôi được rồi sẽ ăn no chưa? Ăn xong chưa? Vừa tông một đống ờ, ờ, giấy rồi giả này ờ, gần lại đây Mày hết sớ giờ Từ từ đã, tao có sớ Đi với tao nhá Chú là phải cưỡi cá Thế làm sao mà thằng nào nó đồng độ Chú cứ vơ va quẩn Anh nhảy đâu chai rượu ấy nhảy này nhảy này tao đây là người dân này. tao thu sớ của người dân là là là là, là người ta ờ, thắp hương tao người ta cúng khấn mãi thì tao lẻ lắm thôi cầm đi đường uống tạm cho nó hồng cầu nó nhảy nhót <laughs> em hồng cầu đấy à, à, đấy. <coughs> đấy rượu trần uống mãi không say dăm bay ba chân Chà chà chà Thơm không? Êm Thôi lại đến lượt anh À Wow Đúng là rượu trần Nếp cái quả vàng <laughs> Nghe bọn Trần nó nói thế Chứ tao cũng biết đích cái nếp cái quả vàng Cái cho gì Làm thêm hồng cầu nó nhảy nhót rồi đấy mà thôi uống thế thôi không tí nữa quẳng ra đây á về còn trình anh hoàng sớ má đây này đẩy này. thôi bây giờ tập trung rồi còn đi về chầu nha cũng muộn rồi sớm chùa gì nữa đâu về cho kịp chầu không cả anh hoàng anh này cắt chức thì chết tiền đây Trời, thật <laughs> thế thôi để chuẩn bị nào ăn nốt đi ăn nốt đi, ờ, cái cái miếng ờ, giấy đấy đi xong rồi chuẩn bị đi về chồng thôi gói ăn rồi ăn quà ừ gói này về đẹp thế xong chưa xong rồi <coughs> cái món rượu trần này nó cũng êm không kém gì hàng thiên đình thôi về chầu thôi em đi thôi em, em đi rồi đi nhá đi cá cho nó nảnh em ơi thịt cá cho mày về chầu đô về chầu đô